đừng cần những thứ càng xa nếu sau này họ dấu nặng hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt nào đang đi bên em là người như thế nào sợ người ta không yêu thương em anh yêu những thứ cao sang nếu một ngày họ ra đi vội vàng anh vẫn chờ em dấu buồn mang biết em thương người em yêu rất nhiều anh hỏi lòng anh có bao nhiêu